Dân tộc Việt Nam luôn tự hào về nền văn hiến được ông cha xây đắp bao đời. Đó là tài sản quý giá mà các thế hệ cùng nhau vun trồng, bồi đắp. Những giai điệu sôi nổi hào hùng của ca khúc Còn mãi văn hiến Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Với cái tiêu đề tên là Còn mãi văn hiến Việt Nam, tôi khẳng định, tôi muốn khẳng định, muốn truyền đi một một cái thông điệp. Đó là văn hiến của chúng ta ngày càng được phát triển, được mở rộng và giúp cho các thế hệ trẻ bay cao hơn nữa comes on. mang hình nhân văn Việt Nam